私好きな人がいるの nỗi sâu vẫn chưa thể vơi đâu em nói mình sẽ quên được nhau nhưng anh không thể biết được mất bao lâu sâu đâu phải muốn quên là sẽ quên càng cố quên lòng lại càng nặng thêm đêm đêm vui mình trong căn phòng trống hình bóng em theo vào những giấc mộng len lỏi vào trong từng nỗi nhớ xuất hiện trong cả những giấc mơ liệu rằng em có thể dễ dàng quên người con trai đã chọn yêu em dại khờ à, tình cảm phai mờ mọi thứ đổ vỡ cứ ngỡ chuyện tình như là mơ chuyến tàu tình duyên ta đã lỡ Vì con đường song song Không còn chung lối Không còn chung đôi như ngày xưa Từng dắt nhau qua những ngày u tối Từng cùng hẹn hò những ngày mưa Người con gái anh không thể nào quên Mà giờ anh đã 私好きな人がいるの